nhân dịp xuân về bố con à, chúc mọi người sang năm mới vui vẻ tràn ngập niềm vui trong cuộc sống à, sau đây là một à, nhạc phẩm treo với ca khúc lời chúc của mùa xuân xin trân trọng gửi tới mọi người chào mùa xuân bên nhau hạnh phúc quay quần hương thơm nam tỏa trước sân rộn ràng đào thăm ý mai vàng xuân sang chúc nhau về xuân đến non ngàn hải đảo xa xôi con tràn biển rơi xuân đến muôn y nhà lòng biết sinh sôi dâng cho đời sinh sống y sưng sóng muôn ý như cánh chim trời xuân theo cánh chim về đây trên những con đi đường xuân đi từ muôn phương tìm về tổ ấm dân khắp xa vòng mãi mãi bên nhau xuân đi về nhau gần ý mang lời ca xuân đến đi nhà tuổi già thêm thêm vui trẻ áo mới áo nước xa mình ngồi tươi muôn hoa chúng đồng ý bà tiếng nghiêng cũ tay thảo xuân xin trăm tay cầu cầu chung sớm mai nòng người nhân hai cùng chúng phát tài già trẻ hai trai nước khi nó đến nhà làm cỡ